Hi các bạn Thì uh, hôm nay Giang sẽ uh, cùng với các bạn sẽ tìm hiểu cái cách để mà mình uh, chăm sóc khách hàng trên cái tập danh bạ Zalo của mình các bạn nhé Thì uh, nếu mà các bạn có khoảng chừng 2.000 uh, bạn bè hoặc là khách hàng trên cái tập uh, danh bạ Zalo Nếu bạn có 5 account thì bạn sẽ có khoảng chừng 10.000 uh, 10 khách hàng đó mà thì với 10.000 này á, thì nếu mà các bạn không khai thác được thì nó rất là tiếc luôn thì nếu mà bạn nhắn tin mà mà gửi từng người từng người để mình chăm sóc hoặc là giới thiệu dự án thì nó rất là lâu không ạ thì hôm nay gia sẽ chỉ cho mọi người một cái cách các bạn sẽ dùng cái ứng dụng Simple Zalo để các bạn gửi à, những cái thư ngõ tự động nè hoặc là những cái lời chăm sóc khách hàng tự động hoặc là các bạn gửi thông tin dự án mới cho khách hàng một cách hoàn toàn là tự động luôn thì à, với ứng dụng Simple Zalo nó sẽ giúp cho các bạn hoạt động trên năm cái account Zalo của các bạn và sẽ không sót bất kỳ một khách hàng nào và trong quá trình gửi thì à, mỗi mỗi tệp khách hàng á, thì bạn sẽ có một phân khúc khách hàng khác nhau thì Giang sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mà các bạn à, à lọc được cái danh sách và mình à, gửi danh, danh sách nó không bị gọi là chuột lóc với cái điều thứ hai mà Giang nói hôm nay một số bạn về sử dụng symbol Zalo nhưng mà các bạn sử dụng trong quá trình bạn gửi tin á các bạn dùng, dùng những cái cú, cú pháp giống như là a còng gender hay gọi là anh chị á mà các bạn gửi sai nó sẽ ra là các bạn gửi là nó sẽ hiển thị là chào a còng gender thì nó nhìn có mắc cười thì à, với cái tin gửi thì các bạn phải kiểm tra trước các bạn nhé có nghĩa là khi mà gửi trước khi mình gửi cho khách là mình phải kiểm tra mình gửi trong cái zalo của mình để mình kiểm tra coi nó như thế nào cái tin gửi nó có bị lỗi hay không trước khi mình gửi nếu bị lỗi thì bạn bạn đừng có gửi với cái buổi chia sẻ hôm nay của Giang á thì Giang sẽ chỉ với các bạn cái cách khắc phục cái lỗi đó mà các bạn không biết được rồi mà Giang xin mời các bạn cùng với Giang xây qua để mình tìm hiểu cái cách để mà mình à, chăm sóc khách hàng trên ứng dụng Symbol Zalo mọi người nhé Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái ứng dụng Symbol Zalo lên ở đây Giang có mở sẵn à, ứng dụng Symbol Zalo rồi nè có hai cái tài khoản mà Giang đang chạy luôn mọi người nhé rồi cái à, việc thứ hai là các bạn mở cho Giang một cái ứng dụng của Zalo đây Zalo mình cũng mở sẵn ở đây rồi thì đây có những cái tin nhắn nó thể hiện rõ ở đây luôn rồi cái việc thứ ba là các bạn sẽ mở cho Giang một cái ứng dụng uh, Notepad các bạn để sẵn ở đây đi rồi các bạn thu nhỏ xuống rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy một cái uh, một cái Zalo ha bất kỳ ha thì đây là một cái Zalo mà các bạn đang thấy nè đây Zalo của Giang luôn thì cái Zalo này á Giang có gửi những cái lời mời chăm sóc nè các bạn thấy không trên đây ha gian gửi những lời mời ở đây là cái Zalo này thì hiện tại tại nó có khoảng 220 khách hàng Zalo này là hoàn toàn có khách hàng và trong đây có một người là Zalo của Giang để mà Giang test có nghĩa là trước khi gửi Giang sẽ test một cái tin nhắn bất kỳ mọi người thấy không đây là tin nhắn mà Giang đã gửi khách hàng nè khi mà Giang chạy một cái dự án của chủ đầu tư này luôn chủ đầu tư à, An Gia nó có một cái dự án Westgate nhưng mà những khách hàng này là khách hàng của những cái dự án giống như là River Panorama nè và dự án K89 cũng được phát triển bởi chủ đầu tư An Gia luôn thì Giang đã tìm những cái cách tốt à, hỗ trợ cho khách hàng và khách hàng đồng ý chấp nhận kết bạn của cái tài khoản account Zalo này rồi sau đó thì Giang à, ngoài cái gì mà Giang làm cho thuê chuyển nhượng cho những khách hàng này Giang hỗ trợ cho những khách hàng này thì à, khi mà có dự án mới thì Giang nhân tiện Giang chào cho những anh chị này luôn để tạo cho anh chị này một cái cơ hội để anh chị có có thể đầu tư được một cái dự án tốt của chủ đầu tư An Gia đang xây dựng và hiện tại đã xong à, hoàn thiện phần móng rồi và nó đang xây lên thì những chính sách lần này của dự án Westgate mà chủ đầu tư An Gia phân phối nó rất là tốt luôn với những chính sách cho những khách hàng à, thân thiết cũng cực kỳ là tốt chiết khấu từ 1 đến 4 phần trăm chính vì Giang thấy những cái chương trình này nó quá là tốt nên Giang quyết định là gửi thông tin cho những anh chị khách hàng này để họ trao cho họ một cơ hội mới một dự án mới để họ có thể tiếp tục đầu tư một dự án của chủ đầu tư An Gia thì um, Giang cũng nói lại đây là những cái tin nhắn đây Giang đã gửi gửi ha thì bây giờ Giang sẽ search cái tên của Giang một cái Zalo của Giang cho mọi người coi ha thì đây là trước khi gửi Giang sẽ chọn Giang sẽ chọn cái cái tên này rồi sau đó Giang sẽ chọn cái tin nhắn Giang sẽ làm một cái tin nhắn ở đây là Giang chọn sẵn rồi mọi người thấy không Giang sẽ copy cho mọi người coi ha rồi Giang dán vô đây vô cái notepad thì đây là cái tin nhắn mẫu Giang đã soạn sẵn Giang đã soạn sẵn và Giang gửi đồng loạt luôn đồng loạt cho tất cả những anh chị khách hàng của cái tập data khách hàng này trên Zalo thì mọi người để cái tin nhắn ha em thay mặt chủ đầu tư An Gia Group nè cảm ơn nè a còng gender nam có nghĩa là nó cảm ơn anh chị đó anh hoặc chị và tên khách hàng đó đã lựa chọn sẵn của An Gia rồi sau đó Giang sẽ soạn thêm cái nội dung hôm nay em xin gửi a à, còng gender có nghĩa là gửi đến anh hoặc chị đó chương trình ưu đãi tốt giữa hết và trong cái nội dung này cái vị trí nào mà có anh chị á, là Giang dùng cái cú pháp a còng gender còn tên khách hàng là Giang dùng nem nè mọi người thấy không đó nha thì khi nó gửi là nó gửi đúng nha mọi người nó không sai lệch cái chỗ nào hết nhưng mà trước khi gửi là mình cũng phải kiểm tra cho nó kỹ bây giờ Giang sẽ mở cái Zalo lên cho mọi người cùng coi ha là cái tin nhắn nó gửi như thế nào bây giờ Giang sẽ gửi lại cái tin này luôn cho mọi người cùng xem luôn ha Giang gửi lại một lần nữa rồi lúc nãy Giang có chọn Nguyễn Duy Giang rồi mọi người thấy không ạ à? bây giờ Giang sẽ bấm vào gửi tin nhắn nè rồi nó sẽ chạy tiếp nó chạy tiếp cho mọi người cùng xem qua ha đó nó đã gửi rồi mọi người nó hiển thị đây nè mọi người thấy không ạ à? rồi mình lướt lên mình kiểm tra rồi nó đã báo là tin nhắn đã gửi hoàn tất nha mọi người bây giờ mình truy cập vào cái à, zalo để mình kiểm tra nha mọi người rồi mọi người thấy nè nó gửi cho cho một cái tài khoản tài khoản khác của giang thì à, nó ghi nè thay mặt chủ đầu tư an gia rất cảm ơn anh nguyễn duy giang đã lựa chọn sản phẩm của an gia mọi người thấy không ạ nó gửi nó không có sai chỗ nào hết thì cái việc đầu tiên á là để mà gửi cái tin chăm sóc này thì cái việc đầu tiên vẫn là cái nội dung mình gửi thì à, anh chị sẽ vào cái phần notepad sau đó mình soạn nội dung trong phần notepad này nha mọi người khi mà các bạn soạn một cái nội dung gửi tin này nè các bạn đừng có gắn cái link liên kết của website hay là link liên kết của youtube mà các bạn muốn liên kết đó thì gia sẽ chỉ cho các bạn một cái cách khác và các bạn tuyệt đối không gắn link vào cái nội dung của mình tại vì các bạn làm vậy á thì à, zalo nó sẽ đánh cho các bạn spam các bạn cứ gửi nhiều người quá là có khả năng là nó sẽ chặn cái tính năng gửi tin nhắn luôn và có khả năng là nó sẽ khóa luôn cái tài khoản Zalo của mình và mình mất cái tài khoản đó luôn rất là tiếc cho mọi người tại vì cái quá trình mà mình xây dựng cái tập data khách hàng á à, nó rất là mất thời gian và mình xây dựng được những cái tập mối quan hệ trên data Zalo nó càng khó hơn nữa chính vì vậy mọi người đừng có để là có những cái sai sót gì đó trong quá trình mình thực hiện tại vì một sai sót của mình có thể ảnh hưởng vấn đề zalo mình bị xóa thì mình sẽ mất đi cái tập khách hàng đó mình phải làm lại từ đầu nó mất thời gian lắm rồi um, bây giờ đây là cái nội dung về phần test thì uh, các bạn nên gửi thêm một cái nội dung về hình ảnh các bạn nội gửi thêm cái nội dung về hình ảnh các bạn nhé thì bây giờ Giang sẽ gửi lại một tin tiếp nữa Giang gửi tin nhắn rồi Giang sẽ chọn cái hình ảnh rồi đây là có ba cái hình ảnh về dự án của Westgate của chủ đầu tư Giang gia này Giang chèn vô luôn ha Giang chèn chèn vô Giang sẽ gửi tiếp giờ Giang bấm gửi cho mọi người coi Và mọi người đợi một tí ha Khi nào cái tin xong nó sẽ báo luôn nè Và mình sẽ kiểm tra Có nghĩa là khi mình gửi xong mọi người để cái phần này nó ở dưới góc à, dưới bên tay trái của Giang ha thì à, nó có cái à, báo cho mình cái khoảng thời gian gửi gửi thành công nè nó báo ở đây luôn rồi nó đang gửi thêm một tin nữa mọi người đợi khoảng 2 đến 2 đến 5 phút nữa mọi người nhé thì à, ở đầu video này thì Giang chia sẻ mọi người cái cách gửi tin chăm sóc khách hàng là như vậy thì khi mà gửi á, là cái tin này á, là kêu tên khách hàng kêu đúng à, giới tính của khách hàng nên anh các bạn không phải lo là khách hàng sẽ khó chịu ha tại vì mình kêu tên đúng tên của họ rồi thì à, họ sẽ không khó chịu với mình đâu đó thì trong quá trình gửi thì danh có nghĩa là các bạn chọn trong chính nhân danh danh bạ zalo nó lót trực tiếp luôn trong cái phần phần à, danh bạ zalo này thì lót trực tiếp nhưng mà trong cái tập mối quan hệ trên bạn bè trên zalo này á thì sẽ có những cái ờ, tập khách hàng khác nhau thì bây giờ ờ, sau khi gửi tin thì Giang sẽ chỉ cho các bạn cái cách phân loại tập khách hàng như thế nào đó để mà mình gửi mình sẽ không bị lỗi cái cái tin gửi nha mọi người rồi nó đã gửi đi cái tin thứ hai rồi mọi người xem này ha Giang mở lên cho mọi người xem rồi đây là cái tin thứ hai là nó gửi thì hình ảnh thì hiện tại thì nó đang nó đang bắt đầu gửi thì hiện tại là cái nội dung ha bây giờ mình coi cái hình ảnh nó có gửi tiếp hay không nè rồi bạn bạn chờ chờ tí xíu đi chắc nó hình ảnh sẽ đi sao á nó báo là gửi tin nhắn đã hoàn tất các bạn thấy ha gửi tin nhắn đã hoàn tất nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy hình ảnh để coi nó có đi được hay không nữa nè rồi Giang sẽ kéo lên phần trên tí xíu để cho mọi người coi là đây là hình ảnh nó gửi đi được nè mọi người đây nè ngày hôm qua Giang test thử ngày hôm qua đó cũng là gửi bắt đầu từ gửi từ hôm qua Giang test thì nó gửi đi hình ảnh được mọi người thấy ha này ba cái ảnh ha ba bức ảnh về à, dự án đó Giang gửi cũng gì cỡ dùng bằng tuôn á gửi đi được cho mọi người không bị ảnh hưởng gì hết trơn á rồi Giang gửi, gửi thử hai tin luôn nè có nghĩa là một tin này một tin test thử với một tin là gọi là gửi chung cho cái data đó luôn nghe dặn gửi không sót một ai hết trơn á gửi cho tất cả mọi người luôn rồi à, có nghĩa là chúng ta gửi thành công ha không bị thất bại ha còn bây giờ Giang sẽ chỉ cho mọi người cái cách để lọc lọc uh, danh sách khách hàng mọi người thấy nè thì trên màn hình mọi người thấy đây là tất cả những mối quan hệ của mình ha rồi trên đây là thể hiện rất là rõ luôn mọi người xem nè ha rồi Giang sẽ kéo xuống cho mọi người coi đây là tất cả những mối quan hệ khách hàng của mình trên Zalo ha thì cái Zalo này đa phần là khách của chủ đầu tư An Gia thôi nên Giang không có um, không có phân loại được cái tập khách hàng của nó nhiều phân khúc khách hàng khác nhau thì bây giờ Giang sẽ bắt đầu phân loại khách hàng một tập khách hàng trên một cái Zalo khác Zalo này Zalo chính mà Giang dùng thường xuyên nè mọi người Giang mở lên cho mọi người coi nha đây là một cái khoảng quả zalo này mọi người đợi giang xíu nha nha sẽ mở zalo của giang đi bấm sử dụng ha mình một lúc mình chạy song song được năm cái zalo luôn nha mọi người nên nó rất là hay mình sử dụng song song song năm zalo thì chính vì vậy nó sẽ tiết giảm được rất là nhiều thời gian trong quá trình mình làm việc đúng không ạ mọi người đợi Giang tí xíu nha nó bị cái gì mà nó trắng tươi đi nè rồi Giang sẽ tắt cái ứng dụng này Giang mở lại đi nghe mọi người Giang sẽ tắt hết Giang mở lại symbol Zalo rồi Giang sẽ mở symbol Zalo lên ha rồi Giang mở lại thì à, cái này là cái cách Giang nói cái cách là tư duy chăm sóc khách hàng à, do mối trong những mối quan hệ của mình á nó có giống như là anh chị rồi em nữa rồi à, cô chú bác nhưng mà cái ứng dụng này thì nó chỉ gửi được cho cái phần mà kêu tên giới tính là a cộng gender thì nó chỉ kêu được anh chị thôi nha mọi người nếu mà là em thì mọi người phải tạo cái uh, uh, danh sách riêng để mọi người gửi nghĩa là những người nào mà liên quan tới từ em á mọi người phải tạo danh sách riêng giả sử mọi người lọc ra một cái tập khách hàng trong cái phân khúc từ 3 tỷ đến 5 tỷ đi ha thì mọi người lọc ra trước thì giống như là ai mà anh chị thì mọi người để chung một cái tập còn ai em thì mọi người lấy riêng ra mọi người gửi sao. hai mọi người quý giao mà rồi rồi cô chú bác thì sẽ gửi sao. thì mọi người là chào chú ghi thẳng là chào chú luôn gọi a còng em hoặc là chào cô a cộng em ha thì cái nó hơi bất tiện một tí tại vì nó à, cái ứng dụng thì nó hỗ trợ mình trong một cái giới hạn nào đó nó không thể thông minh tới nỗi mà cái gì nó cũng hiểu không lẽ nó hiểu cô cậu chú bác gì rồi anh chị em các kiểu đâu nó hiểu anh chị tại vì trong cái kinh doanh á khách hàng là đa phần người ta gọi chung là anh và chị không à dù có nhỏ tuổi của mình mình cũng kêu anh chị nữa nên nó gọi chung cũng không sao hết thì nếu mọi người không ngại cái vấn đề đó mọi người cứ gửi chung còn nếu mọi người muốn mà nó hoàn thiện hơn thì mọi người cố gắng lọc ra một phần nữa cho những khách hàng giống như cô chú bác gì gì đó họ lớn tuổi rồi bây giờ mình mở ứng dụng ha mình mở cái tài khoản chính cái tài khoản zalo của giang này ha rồi à, trước khi mà tài khoản lót lên á giang sẽ chỉ cho mọi người cái cách đặt cú pháp cái cú pháp đặt tên khách hàng có nghĩa là đầu tiên á thì à, các bạn sẽ đặt như vậy các bạn đặt tên khách hàng là tên dự án phía trước tên khách hàng chính giữa và số điện thoại khách hàng phía sau hoặc là mã căn cái dự án mà khách hàng mua đó đó đặt ở phía sau hoặc là số điện thoại mọi người nhé để mình nắm được thông tin khách hàng ngay chính trên cái danh bạ Zalo luôn nhiều khi mình kết bạn với à, khách hàng á mà mình trên Zalo nó sẽ không thể thì thể hiện số điện thoại mình cũng không có lưu trong trong cái điện thoại mình nữa thì mình nên mình nên lưu tên chính cái tên khách hàng mà mình đặt trên Zalo luôn mọi người nhé giờ giờ load ra nè người đợi tí xíu ha nó hơi chậm tí xíu rồi đây là danh sách khách hàng của mình mọi người thấy ha danh sách hàng của Giang trên à, trên đây thì ở đây thì à, trong cái Zalo này Giang có 2.621 người bạn thì nó có những cái tập khách hàng khác nhau nó có thứ nhất là mối quan hệ à, khách hàng nè mối quan hệ đồng nghiệp mối quan hệ bạn bè mối quan hệ người thân thì Giang làm thì Giang đương nhiên Giang phải tự lọc ra rồi tự đặt và tự lọc ra bây giờ mà nó cái ứng dụng này có cái hay là mọi người sẽ lưu được tất cả những cái mối quan hệ này về một cái tập file Excel và một cái tập file Notepad Giang sẽ lưu hai tập cho mọi người coi ha mọi người bấm vào cái phần lưu danh sách rồi ở đây nó có chọn là chọn Z để lưu đầy đủ thông tin hoặc chọn No để lưu file TST. TST là file Notepad nha mọi người. Thì bây giờ mình lưu cái file đầy đủ thông tin trước, nó là file Excel, mình bấm Z. Rồi, tại đây thì bây giờ Giang sẽ đặt trong cái à, desktop đi cho mọi người dễ nhìn ha. Rồi, Zalo Giang đặt là Zalo. Rồi, sau đó mọi người à, lưu lại là bạn bè khách hàng gì đó của Giang ha rồi mọi người lưu lại rồi tiếp theo mọi người bấm vào lưu danh sách một lần nữa mọi người nhé nhớ cái bước này nha thiếu bước này là sai bấm vào lưu danh sách nữa và bấm vào no mọi người nhé no và mọi người cũng đặt là bạn bè luôn khách hàng của Giang luôn à, rồi sau đó mình lưu lại rồi mình đã có hai tập à, hai tập tin đấy ha thì mọi người mở mở cái file đó lên giờ mình bấm vào folder vào phần desktop ha chọn phần à, Zalo nè sau đó mọi người mở file Excel lên trước rồi Giang sẽ nói rõ, rõ bước này luôn một số bạn dùng Zalo á khi các bạn lưu giờ các bạn lấy cái GID này nè các bạn gửi các bạn gửi tin theo cái cú pháp y chang như vậy luôn nhưng mà khi các bạn gửi á, là nó sẽ hiển thị a cộng gender ha giang sẽ thử một người và đó là của giang luôn cho mọi người coi ha nhân tìm rồi ở đây GAD ha nhân copy đó và Giang sẽ mở tiếp một cái notepad sale này lại đi nhân lưu cái này lại trước cái mọi người nhé lưu cái tin gửi này trước lưu lại gọi là tin gửi mẫu rồi Giang lưu lại trước ha rồi sau đó Giang sẽ à, lấy cái GID này Giang copy Giang dán qua format bed rồi Giang sẽ lưu lại cái tập gửi thử đi ha gửi thử trước khi kiểm tra trước khi gửi đi kiểm tra trước khi gửi rồi Giang sẽ test thử nghiệm cho mọi người để mọi người thấy tại sao mà mọi người gửi nó bị sai cái đầu tiên á, các bạn bấm vào phần các bạn tắt select on ha các bạn bấm phần gửi tin nhắn rồi sau đó các bạn chọn file zalo các bạn mở ra rồi kiểm tra trước khi gửi nè rồi bấm vô ha nó không có hiển thị cái gì hết mọi người thấy không không có hiển thị cái gì hết trơn á hiển thị được có <laughs> cái dòng thứ nhất là cái ờ, UID à, ừ. ZID chứ quên cái dòng thứ nhất là ZID cái dòng thứ hai là là một cái khoảng trống gì đó nó chứa khoảng trống bây giờ Giang xử lý lại cái file đó đi cho mọi người coi hai cái giờ dòng thứ hai khoảng trống nè Giang back à, Giang lưu lại Ctrl S rồi Giang tắt đi rồi bắt đầu Giang sẽ gửi tin nhắn Giang lấy cái file Zalo lên ha ừ. kiểm tra trước khi gửi nè kiểm tra trước khi gửi đó Giang chọn file đó bây giờ Giang sẽ lấy cái nội dung nha mọi người tin gửi mẫu nhân copy trang luôn rồi Giang sẽ gửi nội dung với hình ảnh luôn đi ha để coi cái hình ảnh một ảnh thôi rồi gửi cái này thì nó sẽ bị lỗi nha mọi người lưu ý nha gửi cái kiểu này nó sẽ bị lỗi và cái cách xử lý như thế nào thì mọi người quan sát mọi người sẽ biết rồi bấm vào gửi tin nhắn mọi người chờ à, từ 1 đến 2 phút thì à, nó sẽ gửi một tin cứ à, một hai phút 3 5 phút gì đó sẽ gửi một tin một tin nó sẽ giãn cái khoảng thời gian ra để tránh được cái tình tình trạng là spam nha mọi người trong cái phần Zalo là không có cái ứng dụng nào mà gửi một lúc mà nó gửi à, đi hết rồi nó bị lỗi nè mọi người thấy nè rồi nó gửi là gửi tin nhắn cho in the file thành công có nghĩa là gửi đi thành công nhưng mà nó không biết tên cái người đó như thế nào đúng không ạ đúng không thì mọi người xem ha xem cái tin nhắn nha giờ đang mở Zalo lên nhân mở zalo lên cho mọi người kiểm tra nè rồi mọi người kiểm tra ha nó đuổi đi do nãy giang tắt zalo á nên nó nó không thấy trong đây nhưng mà giang sẽ kiểm tra bằng điện thoại cho mọi người coi ha mọi người giang kiểm tra điện thoại giang chụp màn hình điện thoại lại ha người đợi Giang tí xíu nha Giang mở lại điện thoại Giang coi cái rồi nó gửi đi gửi rồi nè mọi người coi nè rồi trên điện thoại Giang chụp lại màn hình điện thoại cho mọi người coi ha đây trên điện thoại mọi người thấy nè đó Giang dơ điện thoại mọi người coi nè vừa rồi là gửi đi ha đó rồi trên điện thoại chúng ta đã gửi nhưng nó là nó báo là là à, thay mặt chủ đầu tư An Group cảm ơn A Còng Gender rồi tên á, A Còng Nem thì nó không ghi là Còng Nem mà nó ghi là Indefinite đã lựa chọn đầu tư sản phẩm có nghĩa là cái phần gender là nó bị sai rồi nó sai cái cú pháp rồi mọi người ha do nãy dân tắt zalo trên máy tính nên nó đôi khi nó không gửi nhưng mà đồng bộ là mọi người sẽ thấy thôi nhưng nó sẽ hơi mất thời gian ha dân bỏ qua cái bước đó ha giờ dân cứ để zalo đi rồi nó đã bị sai cái bước này thì đa phần các bạn sẽ bị làm sai cái vấn đề này thì bây giờ Giang sẽ chỉ cho mọi người xử lý cái vấn đề này gửi cho nó đúng thì khi hồi nãy mình lưu danh sách á mọi người để nhớ Giang lưu không Giang lưu có phim cái tập Notepad nữa thì mình mở cái phần Notepad lên và Notepad mình cũng tìm à, Ctrl F ha rồi Giang đi Giang tìm đến Nguyễn Duy Giang nè còn mọi người thấy nè ở đây nó có cái dạng file lưu nè mọi người thấy không rồi Giang sẽ gửi cho cái dạng file này coi nó có bị lỗi hay không ha mình Giang copy ra Giang dán vô cái file à, kiểm tra trước khi gửi đi Giang dán lại Giang xóa hết cái cái file này cái này Giang dán này vô rồi Giang lưu lại ha à, rồi Giang sẽ gửi cho cái tin này coi nó có bị lỗi hay không mọi người rồi Giang cũng uh, gửi tin nhắn rồi Giang sẽ kiểm tra trên chính trên này luôn ha nha sẽ gửi tin nhắn tiếp ha rồi hình ảnh dân chọn một cái ảnh khác đi rồi rồi nội dung thì à, như vậy dân mở file zalo lên dân vào desktop kiểm tra trước khi gửi để mọi người thấy nè nó nó lót lên tên này ha mọi người nó lót lên tên này ha rồi sau đó mình bấm gửi tin nhắn thì nó lót lên tên hồi nãy là nó, nó không lót lên cái tên nên nó không gửi đi được nó in the file có nghĩa nó bị lỗi rồi nó đã gửi đi rồi đó mọi người thời gian kiểm tra zalo ha rồi nó đã gửi đi rồi nè à, tin mới nhất mọi người coi nè ha tin mới nhất nè rồi nó gửi hình ảnh luôn nhưng mà tại sao trên cái cái trình duyệt website thì nó không thấy nhưng mà trên cái điện thoại là thấy nha mọi người mọi người coi nè nhân đưa cái cái màn hình điện thoại mọi người coi nè vừa gửi tin ha không có sai ha bây giờ dân chụp cái màn hình cho mọi người coi nè đó, em chụp màn hình cho mọi người đó rồi bây giờ mình sẽ xem trên cái màn hình ha bây giờ mọi người xem trên màn hình ha thì um, đây là cái tin gửi nó không bị lỗi ha rồi mọi người hiểu cái ý không ạ à? có nghĩa là mình lưu hai tập nhưng mình gửi cái tập file notepad nó mới đúng còn tập file bên này nó sẽ không đúng nhưng mà tập file notepad nó sẽ khó phân loại lắm tại vì bạn luôn file notepad là nó lưu cái tên khách hàng đặt trên Zalo còn cái file à, Excel này á, là nó sẽ lưu lại cái tập tên mà mình đặt à, khách hàng đúng không ạ trên Zalo thì bây giờ mình sẽ à, gộp hai file này lại cái đầu tiên là bạn mở cái file Excel lên cái thứ hai là bạn mở cái file Notepad lên rồi sau đó bạn chọn tất cả luôn select all rồi copy ha rồi các bạn dán nè bạn dán đây bạn dán đây để đây nè mọi người cột G ha bạn dán vô còn trên V mọi người thấy nè cái dòng đầu tiên ha nó sẽ khớp với tất cả các dòng luôn nè mọi người thấy không tên là Nguyễn Kim Bi nè Nguyễn Kim Bi nè ha giả sử đời sống nè giả sử cái này là Giang không có lưu lại tên khác Giang để nguyên luôn nên nó không nó vẫn là Nguyễn Kim Bi nó là vừa là tên Zalo à, nói chung Zalo của khách hàng nó Giang không có đặt tên lại nhưng mà có những dự án giống như đời sống mọi người thấy không nhưng mà anh thành đi nhưng mà cái tên trên zalo của ảnh đặt là thomas watt đúng không ạ thì bây giờ mình sẽ gửi cho khách hàng là nó sẽ kêu tên thomas watt chào anh thomas watt chứ nó không kêu chào đời sống anh thành nó kỳ không nó kỳ theo cách mình đặt nó kỳ không kỳ đúng rất là kỳ luôn nhưng mà mình lại muốn ứng dụng nó hiểu nó hiểu theo kiểu như là là sệt đà sống nó ra hết tập về sống nó cũng hơi khó bởi vì chính vì vậy mình phải làm một cái bước này để mình lọc được lại tập khách hàng thì bây giờ hồi nãy giờ là mình à, mình à, mình gộp hai file này ra thành một bây giờ Giang sẽ lọc cái file này rồi bây giờ Giang bôi màu vàng cái cột đầu tiên ha rồi mình chọn select on tất cả nè rồi sau đó mình bấm vào custom shot này ha rồi mình lọc và mọi người chọn cột ha nó có cái chờ cột gọi là cột nem á tại vì do mình đặt cái tập khách hàng nên mình chọn cột nem sau đó mình chọn từ A đến Z hoặc là từ Z đến A cũng được tùy mọi người ha bấm từ Z đến A đi ha rồi nó sẽ bấm OK rồi mình bấm cái cột đầu tiên luôn mọi người không có làm gì hết mọi người bấm OK luôn rồi mọi người thấy không rồi nó nhảy ha nó nhảy tùm lum hết trơn nè nó nó nhảy tùm lum hết trơn nhưng mà nó theo ship theo số thứ tự chữ cái mọi người thấy không XYZ gì đó nhầm rồi quay lại rồi bây giờ Giang sẽ kéo xuống cái tập khách hàng ha mọi người thấy nè để phần này nè giả sử Giang có một cái dự án cài tấm chính đi K89 River Panorama nè giả sử đây đi ha mọi người thấy không nó sẽ search theo River Panorama thì mọi người lấy cái file này ra thôi mọi người copy cái file này mọi người mở một cái tab mới mọi người dán vô đây nó được giam copy từ đây thôi nha rồi copy cái đây rồi dán vô đây ha rồi nó nó ra cái tập khách hàng giả sử giang chỉ gửi cho tập khách hàng này thôi khách hàng riêng này thôi đó thì ở đây đa phần là anh với chị nó có em nữa nè mọi người thấy không em nó phân loại đây em luôn nè đó giang đặt cái cách này thì nó phân loại nó rất là dễ thì bây giờ giang copy ra viết ra nhân dán thẳng bên đây luôn nè không người thấy không ạ à? rồi cái này nhân đưa lên nhân filter nó lên nhân filter à, abc c đi ha rồi bấm đó nó nhảy lên mọi người thấy không ạ à? nó nhảy lên hết ha rồi sau khi nó nhảy lên á thì mình gửi đây là anh chị thì mình dùng cú pháp a cộng gender còn nếu đây là em nè đây là tập khách hàng toàn là những khách hàng này nhỏ tuổi hơn Giang thì Giang kia nó chưa do khách hàng Giang gặp chung luôn cũng được nhưng mà ai muốn tỉ mỉ hơn thì kêu em cho nó nó thân thiện hơn á thì mọi người là chào em ha rồi Zalo của họ đây nè Phương Anh đi đó khách này khách thuê thì à, chào em Phương Anh anh tên Giang anh gọi tới chùa tuổi rồi tới An Gia anh giới thiệu cho em một cái dự án mới thì trước đây em quan tâm dự án Rebo Panorama nhưng anh em chưa mua được thì hiện nay chủ đầu tư An Gia họ có một cái dự án quét gây của Bình Chánh chất lượng không thua gì River Panorama mà nó bổ sung nhiều tiện ích hơn cái, cái dự án của River Panorama có nghĩa là càng về sau thì chủ đầu tư họ bổ sung càng nhiều tiện ích để cho khách hàng có những trải nghiệm tốt hơn đó chính vì vậy mình sẽ hỗ trợ được những khách hàng như vậy à, mọi người phân ra từng tập khách hàng như vậy mọi người nhé để cho khách hàng của mọi người không bị uh, gọi là à, nói chung là phân tập như vậy á nó rất là dễ quản lý khách hàng nó nó dễ đưa vào cái phân khúc cái sản phẩm mà mình chào bán cho khách hàng luôn đúng không ạ rồi xong nha mọi người quá dễ quá đơn giản nha khi mà nó khi mà mọi người gửi là mọi người copy cái dòng này nha mọi người Giang quên nói khi mọi người gửi là mọi người copy cái cái cột này nha cái cột mà file notepad á cái file notepad thứ hai mình lưu á là cái cột này mọi người copy ra mọi người dán vô file notepad lại một file notepad mới nó là cái tập khách hàng đó rồi mọi người à, gửi thôi nó đơn giản đúng không ạ rồi thì mọi người à, hiểu được cái quy trình này thì sau này mọi người phân tập khách hàng nó cực kỳ là dễ luôn không có gì khó hết trơn á nhiều người cũng nói với Giang là à, hiện nay thì có 2.000 người nhưng ngày mai có 3.000 người thì sao đúng không ạ đúng không anh chị thì anh chỉ một bí quyết luôn giả sử nếu có 3 ngàn người vào tháng sau là có nghĩa là tháng này có nghĩa là mình gian chốt tháng 10 trở lại trước thì gian không, không nói nữa nhưng mà những cái à, những cái khách hàng từ tháng 11 trở đi thì gian khi đặt tên khách hàng như vậy giả sử River Panorama này á, Giang sẽ đặt như vậy nè mọi người giả sử River Panorama T11 đi đúng không ạ mọi người làm được gì không và mọi người đặt thậm chí mọi người đặt T11 phía trước này cũng được nè ừ. mọi người đặt như vậy nè mọi người đặt T11 rồi khoảng cách River Panorama được không ạ à? Ừ. viết hoa ha River Panorama và tên khách hàng tên khách hàng đúng không ạ dễ không mọi người là mọi người sẽ phân lọc phân loại được khách hàng từ tháng 11 và cứ như vậy trở đi á mọi người cứ đặt y chang như vậy là mọi người phân loại được những cái nào là khách hàng mới cập nhật rồi um, uh, cái bước tiếp theo là mọi người cứ copy uh, bỏ vào file notepad và mọi người cứ gửi tin chăm sóc khách hàng thôi đâu có gì đâu mà nó vô cùng khó đối với mọi người đúng không ạ mọi người chỉ làm một lần nhưng mọi người chăm sóc khách hàng được cái tập data nó phân loại đầy đủ rồi à, nhưng mà Giang có cái ý này có khá là hay nè giả sử mọi người có năm cái Zalo mọi người chạy nhiều sản phẩm đi mọi người chạy sản phẩm phân khúc đất nền phân khúc uh, căn hộ phân khúc nhà phố rồi uh, phân khúc uh, biệt thự thì mỗi zalo là một phân khúc khác nhau thì mọi người khỏi phải làm bước này luôn khi mọi người có dự án biệt thự mọi người gọi hết đồng loạt luôn mọi người có dự án đất nền mọi người gọi hết đồng loạt cái zalo luôn mọi người có dự án căn hộ mọi người gọi hết đồng loạt luôn mọi người uh, chạy uh, uh, đất nền nhà phố gì đó mọi người gọi hết luôn nhưng mà phân khúc gì giá thì mọi người tự linh động mọi người làm thôi chứ giờ kêu mà theo ý mình cái gì cũng nghĩ theo ý mình sao được phần mềm phần mềm chứ nó thông minh cũng trong một giới hạn nào đó nó không thể thông minh theo cái suy nghĩ mình được mọi người biết ai trí tuệ nhân tạo mà nó nói là thông minh chứ thực tế đâu làm được điều đó đâu rồi gian chúc cho mọi người uh, uh, đạt được nhiều kết quả tốt trong quá trình mình kinh doanh ha và mình uh, sẽ uh, dùng cái ứng dụng này thật là tốt nếu mà ai mà sử dụng mà có khó khăn trong quá trình thì mọi người cứ ờ, comment dưới cái video này hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo của Giang luôn thì đây là cái mã QR trên màn hình là mọi người thấy ha mã QR này mọi người lấy điện thoại mọi người quét thôi là sẽ đi truy cập trực tiếp vào cái Zalo của Giang và cứ nhắn cho Giang à, cần hỗ trợ thông tin gì mọi người nhắn thì khi mà Giang ờ, rảnh Giang dành thời gian à, những thời gian trống á thì Giang sẽ phản hồi lại các bạn thậm chí các bạn cứ hỏi đi Giang chia sẻ cho không có gì mà khó và thậm chí những bạn nào mà chưa có data khách hàng á mà cần sự hỗ trợ của Giang thì Giang sẽ hỗ trợ một phần nào đó Giang cũng nói nghe một phần nào đó thôi chứ không thể hỗ trợ hết 100% cho các bạn được các bạn nhé tại vì à, Giang à, cũng phải đầu tư vào cái tập data này có nghĩa là Giang phải bỏ tiền túi Giang mua á thì các bạn khi mà các bạn Giang cũng nói thẳng luôn các bạn để các bạn ấy nè các bạn phải hỗ trợ phần nhỏ kinh phí để mà Giang mua thêm những cái data mới để em cập nhật vô cái kho data sau này những bạn khác cần thì những bạn khác sẽ bỏ khoản chi phí nó ít hơn đúng không ạ rồi những cái chia sẻ của Giang hôm nay là kết thúc mọi người nhé thì à, nếu mọi người nào thấy hay thì à, vui lòng nhớ à, giúp Giang một cái hành động là đăng ký kênh này để theo dõi mọi người nhé và like và chia sẻ lên tường của mọi người để cho những anh em trong hệ thống gây ra mình hoặc là những anh em trong kinh doanh bất động sản á, có thể là cùng theo dõi và cùng uh, sử dụng được cái ứng dụng này giúp ích trong quá trình mình khai thác khách hàng và mình phải à, mang một cái à, tấm lòng chia sẻ mọi người nhé đừng có khăng khăng thấy nó hay cứ giữ, giữ riêng cho mình nếu mà Giang giữ riêng cho mình là Giang không chia sẻ cho mọi người những cái video mà Giang chia sẻ trước giờ đâu đúng không ạ thì um, trong quá trình mà Giang chia sẻ mà Giang có những cái lời nói nào nó chưa hay hoặc là mọi người có góp ý gì cho Giang đó thì mọi người cứ góp ý ở thẳng cái video này luôn để mà Giang sửa đổi và Giang càng lúc càng hoàn thiện những video lần sau và hoàn thiện chính bản thân của mình luôn để mà giúp được cho mọi người có những cái giá trị trong cuộc sống và trong công việc của mình rồi hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo của Giang chia sẻ về kiến thức marketing online để khai thác khách hàng hiệu quả xin chào các bạn